số dòng bếp ga dành riêng cho thị trường nội địa Nhật những loại những cái bếp kiểu dáng bếp này á, thì nó gồm có hình thức và kiểu dáng cũng như mẫu mã khác nhau các bạn xem tham khảo thử nếu mà các bạn quan tâm đến sản phẩm nào thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của shop là 0909 306 149 cũng như các bạn có thể để lại một comment kèm theo số thứ tự ở phía bên dưới để nhân viên của shop có thể liên hệ tư vấn cho các bạn một cách kỹ hơn ở đây là bếp đầu tiên bếp số 1 bếp số 1 giá là 1,7 triệu bếp này là mặt men cơ bản thôi bếp số 1 1,7 triệu Rinnai VH56BL bếp mặt men cơ bản bếp số 2 giá 2,2 triệu Rinnai NTM 56 bl bếp mặt men chống xước phía bên trái có lắp đặt một nút công tắc rang số 3 Rinnai KGM 562BE bếp này là mặt men chống xước có lắp đặt nút công tắc rang tại vì bếp này có mặt nó hơi ối chút xíu nè nên được đánh giá rẻ một triệu rưỡi bếp số 4 giá 1 triệu 4 bếp số 4 giá 1 triệu 4 Paloma IC330SFL bếp này là bếp mạch sơn số 5 1 triệu 6 Paloma IC330SBR bếp này là mặt men chống xước số 6 1 triệu 3 bếp này 1 triệu 3 Rinnai KGE 80SL bếp mạch sơn tính điện bếp chưa có mã số Paloma IC800BR bếp này là mặt men chống xước bếp số 9 giá 2 triệu 6 bếp này là bếp Paloma không có hộc nướng bếp số 10 giá là 1 triệu 8 Rinnai RTE 660 CTS bếp này là mặt men chống xước số 11 giá 2 triệu 2 Paloma IC800 VR bếp này là mặt men chống xước luôn số 12 giá 1 triệu 9 RT61GH 1S bếp này mặt men chống xước ngay phía bên dưới đây là có bếp âm bếp số 13 giá 8 triệu bếp này là bếp đẹp bếp không có chức năng nhưng bếp mặt men không có chức năng có chức năng rang 3 giây đây bếp được sản xuất vào ờ, tháng 8 năm 2019 bếp số 14 đây là bếp ga âm mặt kính tràn viền bếp có mặt ốp inox bếp full chức năng luôn có thể hẹn giờ ở cả bốn bếp bếp số 15 giá 8 triệu đây là hàng trưng bày hàng chưa qua sử dụng bếp số 19 bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 đây số 16 giá 3 triệu rưỡi đây là một dòng bếp Toshiba điện từ âm bên đây là một số dòng bếp kính chức năng số 20 hay gì số 17 số 17 giá 8 triệu bếp này là Rinnai RTS 61 AWG 10RN bếp có mặt kính viền inox bếp có mặt kính bếp có mặt kính nè viền inox bếp full chức năng luôn cũng như full inox gồm có nắp khói kiềng cũng như đầu nắp đầu chia lửa được làm từ nóc đặc biệt là đối với bếp này thì phải thì có chức năng là phải đặt nồi lên bếp mới cháy số 18 giá 5 triệu rưỡi bếp này là full chức năng full inox bếp có mặt kính viền bếp được sơn tính điện trắng men số 19 giá 6 triệu Paloma BA61WCKL bếp này Paloma bếp có mâm nướng và bị nướng được làm từ inox bếp full chức năng số 20 số 20 là giá 10 triệu đây là bếp Rinnai đời mới bếp còn đẹp bếp có mặt kính viền bếp được làm từ inox bếp full chức năng luôn bếp này có tới 3 đồng hồ hẹn giờ nha các bạn bếp có thể hẹn giờ cả ba bếp luôn ngoài ra hộp nướng của nó cũng có chức năng nướng theo chế độ thực phẩm đây Số 21 giá 4 triệu rưỡi Bếp này là Rina RTE S66 MCTS Bếp này mặt kính full chức năng Full inox Nhưng mà hộp nướng của nó chỉ có một tầng lửa thôi Giá bán là 4 triệu rưỡi nè Bên đây thì là một số dòng bếp từ âm Thì đây là những đối với những cái dòng bếp từ âm này á, Thì những mức giá chúng tôi niêm yết trên đây là mức giá chưa bao gồm mức giá vệ sinh thì khi mà các bạn mua về các bạn cũng có thể sử dụng nhưng mà các bạn muốn vệ sinh sạch sẽ hơn đó thì mức giá vệ sinh là 300 ngàn một bếp à, xin lỗi các bạn là 500 ngàn một bếp ví dụ như bếp này giá 2 triệu 7 nếu mà các bạn muốn vệ sinh thì cộng thêm 500 ngàn vô là thành 3 triệu 2 thì các bạn lưu ý vấn đề này thì ở đây bếp tôi có bếp số 22 giá 2 triệu 7 đây số 23 giá 2 triệu 9 số 24 giá 3 triệu số 25 giá 3 triệu này số 26 giá 3 triệu 27 3 triệu và 28 3 triệu đó. đây là một số những cái loại bếp chúng tôi giới thiệu cho các bạn xem cho các bạn xem ngày hôm nay nếu các bạn quan tâm thì các bạn cứ việc liên hệ cho nhân viên của shop để được uh, gửi hình chi tiết của từng bếp cũng như uh, liên hệ cho các bạn xem một cũng như để được tư vấn cho các bạn kỹ hơn bây giờ thì tôi sẽ uh, giới thiệu cái bếp trực tiếp của cái bếp uh, chính của cái video clip này bếp này á, là Rinnai KGM 64BE bếp có 6 mã số cuối để bảo hành là 020873 Tôi sẽ mở nắp ra để các bạn xem nội thất phía bên trong của bếp Rồi phía bên trong của bếp đây Bây giờ tôi sẽ đóng nắp lại và test những cái tính năng của bếp để các bạn xem luôn bếp có mặt men chống xước đằng sau phía dưới và đằng sau của ấy cũng đọc bọc lưới lại cẩn thận để đề phòng trường hợp chuột nó làm nó đánh phá dây đèn ngọn lửa cháy xanh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 bếp của tôi đã khóa ga dù công tắc có năng mở thực hiện chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công này chức năng an toàn thứ hai tôi sẽ giới thiệu cho các bạn xem là chức năng khóa ga khi nước nấu cạnh nồi với chức năng này tôi sẽ dùng hai miếng sắt này để thay thế mô phỏng cho hai miếng đáy nồi bếp có hai cái que cảm biến thông minh này bếp có hai cái que cảm biến thông minh này đây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 bếp này nó là dòng bếp cơ bản thôi nó không có chức năng hẹn giờ giúp cho các bạn nấu nướng cũng không có ờ, những chức năng cơ bản để chúng con giúp cho các bạn nấu nướng nó chỉ có chức năng khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi gió thổi làm tắt lửa thôi thì ờ, đối với tất cả các dòng bếp ga của nội địa Nhật á, nó đều có hai cái que cảm biến thông minh này để nó giới hạn nhiệt độ là ở 250 độ cho đến 300 độ C thì nó sẽ khóa ga thì rẻ hơn khuyến mãi có thể lắp đặt cho các bạn một nút công một nút công tắc rang thì khi mà các bạn lắp đặt công tắc rang thì các bạn sử dụng các bạn bật qua thì bếp nó sẽ có thể thoải mái rang những loại thực phẩm khô cần đến nhiệt độ cao không lo sợ bị kèm hãm nhiệt độ nữa thì đối với những dòng bếp ga của nội địa Nhật thông thường thì nó sẽ không có cái chế độ này riêng rẻ hơn khuyến mãi có thể lắp đặt thêm cái nút công tắc rang này cho các bạn nếu mà các bạn quan tâm đến cái điều này thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp cho nhân viên của shop để được tư vấn kỹ hơn thì bếp này thì nếu mà các bạn muốn hẹn giờ á, thì bếp này các bạn cũng có thể mua thêm một cái ổ cắm hẹn giờ như thế này giá của nó là 80 ngàn một cái nếu mà các bạn có nhu cầu muốn mua sử dụng